lại thấy căng thẳng quá ừ, ừ. xin kể chuyện ngoài đề không có liên can gì tới đề và nếu có xúc phạm tới một vài bác ở cái vùng ngôn ngữ đó thì xin bỏ qua bên cái sứ đạo của tôi có một bác gái già năm nay là 89 mới theo hồi giáo có nhiều người tưởng thiệt à bà từng là hội trưởng hội Legio mà tại vì ngày thứ bảy đó mấy đứa cháu nó đi sinh hoạt thiếu nhi thì nó chở bà tới chứ nó đâu có trở về nhà để rước bà lúc 6 giờ chiều lễ cho nên 2 giờ bà có mặt rồi à, đi sinh hoạt mà người ta thiếu nhi bà lão nhi rồi thì bà vô vô cái nhà nguyện nhỏ giống cái nhà nguyện của mình đây vậy đó bà vô đó bà đọc kinh một mình thì mấy đứa huynh trưởng thiếu nhi nó nói cha bác đó đang phá nhà thờ mình tới đâu có nghe kèm búa gì đâu thì bà đọc kinh trong đó đó một mình bà bà tôi tới gần tôi nghe tôi cũng giật mình còn nạy chúa còn nạy mẹ còn nạy thánh cả du xe tôi nói với mấy em huynh trưởng không phải đâu nó nó cha nghe tiếp đi một chút bà già bà nại không nổi cái con đặt mìn dưới chân chúa con đặt mìn dưới chân mẹ bây giờ bà tơi tới mìn mìn mà quên đem ngồi nổ quý vị ơi nó nổ cái chơi chắc ăn là chơi súng con hướng nồng lên cùng chúa con hướng nồng <laughs> dễ thương á <laughs> tới cái ngày đám cưới của cháu ngoại ở bên đó có thói quen là cô dâu chú rể không có đọc nghĩa đó để người khác đọc thì bà ngoại dành đọc bà đó, đó tôi biết trước là thảm họa xảy ra <laughs> cho nên tôi nói này này bác lên đây tôi in ra một tờ bác về tập nhé bà nói dễ lắm này rồi rồi bà về bà tập tôi gạch đít mấy cái chữ l n l n đó bà tập hai tuần như vậy đó cứ cuối tuần là đọc cho tôi nghe quá sức hay tôi phục tới ngày đám cưới mặc áo dài có kim tuyến đi lên là bắt đầu là tự tin quá sức mới bắt đầu xin chuyện bài trích sách đức huấn ca còn ngó một vòng quá tự tin người vợ hiền đảm đang tốt cái hứng lên làm cho chồng lỡ mài lỡ mạch cào như vậy anh nào hay ông nào mà mặt mày còn nguyên không có lỡ là vợ chưa đảm đang <laughs> và chính bà ấy cũng là đổi quốc tịch đức mẹ đó lễ đức mẹ đó ca đoàn vừa mới sướng cái bài tần tần tần tần tần tần tần tần tăng là bà nhào vô hát to lắm kìa bà lào đang tiếng nên như rạng đông là đức mẹ người lào không <coughs> tội nghiệp cho đức mẹ mình cứ đổi thừa cho đức mẹ hoài à. <coughs> xin cho tôi ra đề chút để kể một chuyện vui đó là tôi nhớ câu chuyện sau đây câu chuyện thi nói láo quý vị biết không câu chuyện vui thôi thi nói láo cả nước tuyển lựa được ba người nói láo nhất đó Bây giờ vô chung kết Đề tài là câu cá Anh thứ nhất lên nói Ở quê tôi đó Thả lưỡi câu xuống Giật là con con cá bay lên Cứ bất kỳ lúc nào Cái lưỡi câu đụng nước Giật là con con cá bay lên Mấy người kia nói mẹ láo bỏ mẹ Làm gì có chuyện đó Thôi được Mời thí sinh thứ nhì lên Thí sinh thứ nhì lên nói Quê tôi đó Chẳng cần mất mồi nữa Mà mất một chùm lưỡi câu á mấy chục cái cũng được thả xuống vất một cái là nguyên một đám cá bay lên xạo quá sức luôn cái anh thứ ba lên mấy người kia nói mày thua rồi hàng này nó láo quá rồi mày về đi không ở quê tôi đó mà muốn câu cá đó là phải lấy tay vạch cá ra mới bỏ lửa câu xuống được láo quá sức luôn tôi chịu còn không nổi nữa đó Tôi muốn kể quý vị câu chuyện lúc tôi ở Chí Hòa. Tôi không gọi Chí Hòa, tôi gọi biệt thự số 1 đường Hòa Hưng. Nghe nó đẹp hơn nhiều không? Lầu 4 tầng, 10.000 người ở trong đó. Thăm nuôi, cha Tiến Lộc ở với chung mà. Cha Tiến Lộc sợ tôi lắm, là vì tôi ông đi sang Tây Úc cái trên tòa giảng ngài đang giảng giảng xong tôi nói lên cảm ơn cha con biết tương lai cha có thể lên làm giám tỉnh hay giám giám mục con cũng giám mục nghĩa là chôn ba ngày là giám mục ra hết nhưng <laughs> ngài đứng này nhìn nhìn rồi nói gì nói nữa đi thì tôi nói tôi biết là cha sợ tôi lắm sợ con lắm tại tại sao vì ở trong tù con thấy cha ở chuồng rồi nhưng <laughs> ngài im nó là sự thật thì lúc ở Chí Hòa không biết cán bộ đọc thế nào thấy hồ sơ tôi dạy võ cho tôi làm trật tự phòng 9 khu BC Ồ, trật tự oai lắm ghẻ không à đi cái đánh guitar suốt ngày này mặc cái quần đùi mà nó thủng lỗ có tivi màu hay sao đâu có kim đâu mà vá mà mấy đứa hình sự nó sợ lắm bởi vì trật tự có quyền đánh nó mà mình có đánh ai đâu cho nên nó thương nhưng mà trật tự là mỗi lần gia đình có thăm nuôi ngày mùng 1 và ngày 15 mỗi tháng gia đình đến cái cổng ở tuốt ở dưới đó thăm nuôi thì cán bộ dẫn một em hình sự cướp giật đó xuống dưới đó sách những cái gì mà gia đình gửi vào thì để cho việc làm nó chí công vô tư thì người ta phát cho gia đình cái miếng giấy ngày xưa dùng cho máy IBM mà nó dùng rồi nó đục lỗ lỗ lỗ trên rồi bây giờ đưa gia đình xé miếng để ghi gia đình ghi một nải chuối một ký đường một gói mè rồi vậy đó thì cán bộ rất vô tư sách lên cần hình sự sách lên cán bộ lấy chùm chìa khóa gõ vào song sắt này anh trực tự phòng chính khu BC ra nhận quà cho uh, Phạm Ngọc Tỉnh chẳng hạn cái đó ví dụ cho tỉnh đi tù đó đó thì tôi ra cứ tưởng tượng đi đầu trọc ghẻ không quần đùi báo cáo cán bộ tôi trực tự phòng chính sẵn sàng nhận quà cho anh tỉnh cán bộ là duyệt nghe hoài không đó là cán bộ cầm miếng giấy bắt đầu đọc một nải chuối thì em hình sự nó đưa cái nải chuối lên cái song sắt tại cái xi măng nó lên cao thế này trên này mới song sắt nó đưa lên nó nói báo cáo cán bộ nải chuối sắp vào tôi thò tay cầm thì phải nói báo cáo cán bộ nải chuối đã vào như là cán bộ nói duyệt là gạch rồi một ký mè một gói đường một hồi tôi nghe cán bộ đọc một con gà ồ oh, trong cái bao ni lông của mấy ông tư sản mại bản đó mấy ông giàu lắm thăm nuôi có một con gà mỡ nó chảy trong cái bao ni lông trời mình chảy nước miếng luôn cái tôi nói báo cáo cán bộ con gà đã vào tôi đưa cho cái ông đó thì cán bộ đọc tiếp roti cái con gà một con gà rô ti nó dài quá cho nên gia đình xuống hàng cán bộ đọc lại rô ti em hình sự nó người miền nam mà nó nói rô ti vào rồi cán bộ nói tao chưa có gạch đi mà mày bảo vào thế nào được nó nhìn vào phòng nói mấy anh thấy chưa cái đám này nó cướp giật quen rồi đi từ dưới cổng lên là nó sơi tái cái rô ti rồi cán bộ mới nói to lên gà vào rồi nhá mày mà roti chưa vào tôi mới trong phòng mới nói anh anh hồng anh hồng anh trật tự phòng nói dùng chúng tôi nó quánh thằng nhỏ tội nghiệp báo cáo bộ cho tôi nói nhỏ cán bộ họ oai lắm chuyện chí công vô tư phải nói to thì tôi la to mới lòi ra cái quê tôi nói báo cáo cán bộ trong nam gà roti là một món cho nên roti vào chung với gà rồi thưa quý vị chuyện này mà nguyễn ngọc ngạn biết là dám lên kể lắm tại chỉ có mình mình có mình mình nhớ chuyện này thôi hắn đưa miếng giấy vào trật tự phòng 9 khu bc xác nhận roti đã vào với gà chuyện vậy đó mình cười là mình mình tại mình biết rồi mình cười họ không biết một chút một cái người khác thăm nuôi thì thấy một hắn đọc một ký nạp nạp nạp nạp cái mẹ gì nạp xưởng thì em hình sự nó đưa lên nó nói một ký lạp xưởng sắp vào tôi nói đã vào thì hai anh vệ binh hỏi nhau chúng nó ăn con gì không đầu không đuôi thế anh kia làm ra vẻ hiểu biết nói hình như chúng ăn nến giống như nến giống chuyện cười thứ nhì cũng ở tù lúc lúc tôi ra thung lũng tử thần a 20 thì có những anh chị em là cựu sĩ quan mà công binh họ máy móc giỏi lắm thì cán bộ lãnh mấy anh nó ở nhà để sửa xe riêng cho mấy mấy mấy cán bộ thì mấy ảnh cũng sướng thôi ở nhà rồi nó mua mấy cái xe Honda Dam mà Honda cánh én cũ đem về rồi mấy anh tù mới nói bây giờ cán bộ đi ra Nha Trang mua cái cylinder đó rồi cái piston rồi hay suối cái gì thì ghi ra nó đi mua về mấy ông ở nhà ráp tôi thấy một ông ráp chiếc Honda 67 mình cũng mừng bởi vì ông ráp ông nói cán bộ phải lên nồng nó nói súng ống đâu mà lên nòng không cái bít tông nó ở ờ, thì bít tông nó bít tông cái nòng là cái chó gì nên là, nên là mua cái trăm phân khối nó đi mua về mấy ông ráp xe tôi nghe nổ tốt thật tiếng kêu cũng tốt sáng chủ nhật cán bộ vào lấy xe để đi nấy ne đi vào thì sáng chủ nhật đâu có đi lao động mang cái dây chéo này có cái bình xăng 3 lít bằng nhựa đó đeo đây vào vâng, này xe tốt chứ mấy anh mấy anh sĩ quan nói báo cáo bộ tốt lắm này sao nó ninh tinh thế này tay nào tay nào thì thưa cán bộ đây tay ga đây là bóp vào rồi sang số rồi từ từ mà thả ra số là cái gì số là như cái xe molotova vậy đó số 1 nó chậm nhưng nó khỏe nhất rồi sang 2 sang 3 sang vậy đó ôi dễ thế tớ đi nhá trước khi đi đổ xăng vào cái xe Honda 67 đâu có cái chìa khóa trên nắp cứ vặn cái nắp đổ đang đổ người tù đang đổ này còn để dề dẹt nữa reserve mẹ trong đó nó có không phải đặt để chứa rồi này <laughs> không sao xong rồi anh đạp rùm sửa nón cối là tới đi nhá anh rú lên khá to anh vô số 1 anh thả ra xe đứng lên anh nhảy xuống xe chạy một mình tôi ngồi đằng xa là tôi đã bắt cười rồi xe nó chui vào rào dâm bụt nó không hư tắt máy gỡ nôn cối đập vào đùi mẹ nó chúng nó nưu manh thật bảo nó bán xăng thường nó lại rót vào đây xăng máy bay may mà tới nhảy xuống kịp tôi mới có câu chuyện <clears throat> vui về tỷ lệ nghịch tỷ lệ nghịch có nghĩa là một cái càng lớn thì một cái càng nhỏ phải không vậy đối quý vị cái con gì càng lớn thì càng nhỏ càng to thì càng bé con gì con cua con cua cái càng lớn càng nhỏ <laughs> con cua chúa cho nó không có đều đâu con tôm thì đều con cua thì càng lớn để đi quánh nhau càng nhỏ để xé thịt cho vào mồm nhưng mà đây nè, nghe câu chuyện này vui. Trong một lớp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nghĩa là chẳng hề xấu hổ chút nào vì ngu. Viết tắt đó, tôi đọc vậy đó. Cô giáo nói, ngày hôm qua cô dạy về tỷ lệ nghịch. Trò A đứng lên cho cô một ví dụ. Mau! Thế là trò A đứng lên thưa cô, con có ví dụ sau đây. Nói lẹ đi. Dạ thưa cô, càng chống tham nhũng chừng nào thì tham nhũng càng tràn lan chừng ấy đúng không cô mày ngồi xuống ví dụ của mày thì đúng về bài nhưng không hợp tình không tính điểm dẹp mày đi trò b cho cô ví dụ khác thưa cô tỷ lệ nghịch mà cô dạy thì con ngẫm nghĩ ra là nhà cán bộ càng giàu thì nhà dân càng nghèo mày im luôn không không tính điểm mày C Đứa C đứng lên Dạ thưa cô Mặt đường càng mỏng Thì mặt cán bộ càng dày Mày dẹp luôn không được nói Tầm bậy tầm bạ tụi bay Các em học được nhiêu đó Mà cô không cho điểm thì sao Này nói cho tụi bay biết Tụi bay càng nói dài chừng nào Sự nghiệp của cô càng ngắn chừng ấy Tí lên mà toàn bộ cả lớp nó nói chúng em rất thích ví dụ của cô mà cũng đúng mà nghe ghê ghê chúng chúa làm người giống mình và đây là câu chuyện cười nói lên chúa cũng đau khổ bệnh hoạn như mình quý vị có bao giờ nghe nói chúa giêsu bị kết lị chưa chưa nghe Chúa là người thì Chúa cũng có thể bị thời đó chưa có thuốc trụ sinh. Thì vậy nè, câu chuyện nó đơn sơ lắm. Có một cha xứ ở dưới cái mơn á, miền Nam á, đi lên trên nhà sách 38 kỳ đồng của mấy cha dòng Chúa Cứu Thế. Tới mùa chay, Ngài lên, Ngài mua ba cuốn sách gọi là ngắm đứng. Quý vị biết rồi, thắp mấy cái đèn rồi, cứ ngắm rồi tắt bớt. Ngài mua ba quyển về, ngắm đứng trên đường về là thấy năm nay là Chúa ban ơn cho cái giáo xứ miền quê của mình sốt sắng lắm để đón lễ phục sinh. Thế là kêu ba ông Trùm, với miền Nam gọi ông Trùm lên. Ông này, ông có cái giọng tốt, ông ngắm cho tôi ngày thứ ba tuần thánh, tôi đưa sách đây. Ông này ngày thứ tư, ông này ngày thứ năm, còn mấy người khác để tôi tính. Ngắm lại mấy cuốn sách cũ. Này, ba ông, sách mới của tôi, hình ảnh đẹp đẽ lắm, nhưng mà ba ông đem về tập mà hãy nó bẩn là tôi bắt đền nhớ chưa ông nói nhớ ba ông đem về đến bàn thờ giờ rảnh lấy ra tập ngắm và thật sự ở bên Tây Úc của tôi lúc các bác ngắm tôi sung sướng vô cùng vì sao không cần giữ trật tự trẻ con đứa nào đi vô nhà thờ nó cũng đi vậy nè nó nghe nó sợ quá cái nó nói who dies ai chết nó đâu có hiểu mà nó nghe mình thì thấy sốt sắng nó thì không nếm được đó thì mấy ông tập rồi tới giờ ra ruộng thì ở nhà tụi nó coi có đứa nó canh bố về cái nó xếp lại nó để lên tới thứ ba tuần thánh mới đổ nợ một ông cầm sách đi lên để lên bụng bên trong cha xứ điều chỉnh cái âm ly giọng rất truyền cảm ngày thứ ba thì ngẫm wow, sốt sắng một ngày của Chúa Giêsu thật là vĩ đại tôi đọc nhắn nhắn rồi đó tôi cũng có thể ngâm nga dài lắm nhưng mà nó mất giờ quý vị nào là Chúa huấn luyện các tông đồ Chúa chơi với trẻ con Chúa cho người chết sống lại Người cùi được sạch Người mù được thấy Người què nhảy như nai Chiều về Chúa không bao giờ quên Lên đồi thanh vắng đi cầu Cái đó nhiều người nghe rồi biết cái thằng xếp chữ nó dốt Cái chữ cầu nguyện thì ráng xếp xếp cho nó gần nhau đi Ông có biết là nó có cái gì trục trặc Ông có lật Mà không ngờ tụi nó xem sách đó, tay nó ăn bún đó, nó dính mấy trang cho nên chúa lên đồi thanh vắng đi cầu lật qua cái độc máu và nước rồng rồng chảy ra cái bà cụ bà ngồi hàng đầu bà nói là chúa tôi chúa bị kiết nặng quá à đó là chuyện cười không có thật nhưng ít nhất ít nhất nó nói cho mình một điều là chúa chia sẻ thân phận con người như mình không có gì khác đâu Đừng có tin những quyển sách mà nói Ông Thánh Du Xe cưa cái bàn cho hàng xóm Rồi một chân nó lỡ ngắn Rồi cái chúa tới chúa kéo ra Không có chuyện đó đâu Tôi tin là hai cha con phải đục ra làm lại thôi Trong một cái lớp học Một giáo sư dạy về gia đình Mới trắc nghiệm sinh viên Mời một em lên đây Đứng đây Em được chọn bất ngờ Bây giờ em viết lên bảng tên 20 người mà em thân thương. Anh viết, viết, viết, viết, cha mẹ trước, rồi tới vợ con, rồi bạn bè, rồi làng xóm, rồi anh chị em, 20 người. Giáo sư nói, bây giờ xóa bớt hai người mà anh thấy không cần thiết. Gạch đi, cái anh gạch hai người còn 18 người giáo sư lại nói thêm hai người nữa gạch hai người nữa hai người nữa gạch nữa còn lại ba người cha mẹ với vợ gạch tiếp hai người nữa đi anh ta gạch cha mẹ cái giáo sư nói lý giải tại sao là anh lại trả lời như vậy dạ thưa em làm như vậy là chắc chắn trúng là vì cha mẹ có thể ở với nhau chứ đâu ở với em chỉ có vợ em ở với em ông thầy đến nói nhỏ nói trúng mà có lý do gì khác không dạ thưa thầy vợ em nó ngồi dưới kia kìa em mà gặp tên nó là tối nay không ăn cơm chúa muốn mình yêu chính mình trước bởi vì chúa nói yêu người khác như yêu chính mình mà nếu mình yêu mình sai cách thì mình yêu người khác cũng sai và mình nhìn đến chúa cũng sai cho nên mình cứ nghĩ rằng là chúa hay mua bán đổi chác đó cho nên mình xin cái là mình có kèm theo con hứa sẽ dâng cái này cái nọ đó có hai cha con ở Phước Tỉnh lên cái ghe đi đánh cá ghe bường thôi không có tiền để mua máy chạy ra thấy bão tới vô không kịp mà mà mau cuốn cuốn bườm hạ xuống bởi vì để bườm đó nó đánh mình chết hạ xuống rồi bão càng ngày càng to ông bố nói mày đừng có chèo chống gì hết quỳ xuống đọc kinh với tao con nó thuyết phục vì bố đạo đức quá đi lại chúa xin chúa cho bảo nó tàn đi nó hạ xuống đi rồi con về con còn sống Con dâng cho Chúa cây nến Cao bằng cái cục bường này Thằng con quay qua nói Bố tìm đâu ra cái cục bường mà Cây nến to bằng cổ bường Mày im đi Cứ xin đã Chúa cho rồi mày về mình tính sao <laughs> Cũng còn đỡ đó Cũng còn đỡ hơn một cô trẻ trẻ Mới sang định cư Là Chúa xin cho con thi đậu bằng lái xe Để đi đây đi đó con hứa dân chúa 400 400 đô út á rồi chúa cho thi đậu chúa ơi đóng tiền thuê xe với tuyển instructor chúa nhận đỡ 200 thôi cũng bỏ thùng tiền 200 thì chúa cũng im nó nói gì được chúa, chúa thua, thua thiệt lắm rồi có xe rồi xin chúa cho con tìm được căn nhà ở gần nhà thờ với chợ búa trường học con dân kỳ này một ngàn á tại quan trọng á chúa cũng cho Lạy Chúa đóng thế cầu đường nhà cửa Rồi truyền agent rồi nữa Thôi xin Chúa nhận đỡ 500 ừ. Cũng được Chúa đâu có bắt mình dân mà tại mình hứa mà rồi, ờ, Chúa bây giờ có nhà có xe Xin cho con tìm được một đấng lan quân Để con tìm như cái cánh cái tùng như đó Nguyên một cái cành Để cánh chim giang hồ của con nương thân Kỳ này con hứa dân Chúa hai ngàn Tại nó quan trọng đám cưới tìm được xong ngon lành hai vợ chồng về ngồi tính tụi nó đưa phong bì nhẹ quá không có bao nhiêu vừa đủ trả nhà hàng còn dư có một chút cái hôm sau tới nhà thờ lại chúa tụi nó đi đóng hụi chết mà ít quá chúa à thôi chúa nhận đỡ 800 thôi ừ. chúa cũng im từ 2.000 xuống 800 chúa im hai ba tháng sau chồng đi nhậu về vợ thói vũ phu đập cho chị đấy một trận lên nhà thờ khóc là Chúa con xin cái gì con cũng tặng cho Chúa hết mà sao Chúa cho đồ gì xấu vậy trong nhà tạm có tiếng nói tiền nào của nấy nghe con ở bên đây có cái may mắn là lễ Giáng sinh chúng ta cất tiếng hát đêm đông lạnh lẽo giáng Chúa sinh ra đời đúng ở bên Úc không có cái tháng nó, nó nóng gần chết 100 độ ép đó cho nên sướng cái bài đó lên cái người ta ngó mà tay người ta quạt sạch sạch sạch rồi máy điều hòa không đủ bởi vì khi vô đông như vậy là các bà quạt hăng lắm mà tôi bảo các bà càng nhúc nhích thì mồ hôi nách nó càng ra ngồi im như tôi này bởi vì ngồi bàn thờ đâu có nhúc nhích gì được mồ hôi nó chảy trỏng thì kệ nó rồi mấy bà quạt quạt quạt quạt cho nên có nhiều bà sau lễ đến nói cha ở bên này đi mua cái quạt đã khó cha có bí quyết gì để quạt tất cả những mùa nóng bên úc mà cái quạt nó không hư ai có bí quyết tôi có liền tôi nhớ lại một cuộc thi hà tiện mà chủ đề là giữ quạt giấy ghê chưa hà tiện cái quạt giấy đâu có bao nhiêu tiền mà chủ đề thi cả nước tuyển được ba người hà tiện nhất người thứ nhất vô ban giám khảo hỏi có cầm cái quạt đó phải phải quạt này xài bao nhiêu năm rồi 10 năm rồi ồ oh, quạt giấy xài 10 năm xin cho bí quyết Thế là ông ấy nói là ông nội tôi truyền cho bố tôi, bố tôi truyền cho tôi là mở nhẹ nhẹ ra thôi. Quạt 10 cái thôi, nhẹ nhẹ. Rồi xếp nhẹ nhẹ lại, chừng nào thấy mồ hôi chảy, mở nhẹ nhẹ ra, quạt 10 cái. Ôi vậy thì bao giờ nó rách? cả hội trường nói thằng này nó hà tiện quá sức nhưng mà thí sinh thứ nhì quạt xài bao nhiêu 20 năm còn ghê hơn nữa bí quyết ông nội ông cố dạy mở năm cái nang thôi quạt năm cái thôi rồi xếp lại hồi nữa mở năm cái nang nữa Wow, quá hô Chắc là thắng rồi, tại hơn ông kia rồi Ông thứ ba lên, quạt tôi xài 40 năm Khiếp, bí quyết ông cố ông nội tôi dặn mở quạt ra để đây lắc đầu ban giám khảo nó nói thế thì, thì quạt được bao nhiêu nó chóng mặt thì ngừng thôi Vậy đó đó là bí quyết của tôi <laughs> lại cười đố quý vị cái thời sau năm 75 đó có một con vật ở Việt Nam nói chung ở Sài Gòn nói riêng hãy nó di chuyển đi thì cái mình nó đi mà cái đầu cái đuôi nó ở lại là con gì con tôm đông lạnh xuất khẩu cái mình đi cái đầu cái đuôi ở lại mà phải có sổ hộ khẩu mới đi mua được đầu tôm đuôi tôm nhé không có quyền lựa chọn đâu mà sắp hàng để được mua anh em tụi tôi trong cộng đoàn ở thủ đức phải có sổ hộ khẩu ngày 28 Tết đi ra phường xếp hàng để mua vải về mai áo Tết mà 28 rồi mới mới bắt đầu đi mua thì mai cái chó gì nữa mà một người mỗi anh trong vòng một anh thì được một thước vải trắng một anh được thước vải đen anh được thước vải xanh anh được thước vải vàng một thước mai không được các cái quần dài thế thì mai quần đùi mà có sáng kiến bên trắng bên đen <laughs> có cặp vợ chồng mà cái tựa đề chuyện này là mỗi lần vâng lời vợ là đổ nợ nghe nó kỳ kỳ á Thế có cặp vợ chồng có đứa con đầu lòng gọi là con gì con só trời ơi còn suy nghĩ nữa à, hai ba tháng nó cứng cứng rồi đó hai vợ chồng ẩm nó đi lễ thì ở trên ông cha giảng dưới nó cũng giảng nó bé bé bé vậy rồi nó e e hoài nó đòi bú mà ở nhà thờ mà vạch ra bú thì là dịp cám dỗ cho người khác cho nên hai vợ chồng về ông chồng nói khó chịu quá em con mình nó làm ồn ào quá người ta chia trí trong nhà thờ em có cách nào để mà không mất lễ mà không quấy rầy ai bà vợ nói anh tin em thì em chỉ anh đi lễ nhất đi buổi sáng em ở nhà trong đứa bé rồi chiều anh ở nhà em ru nó ngủ rồi anh ráng canh thôi em đi lễ chiều hay quá em cực kỳ thông minh Đấy. ông đi lễ sáng chủ nhật về Con mắt bên trái tím rè luôn Bà vợ nói vô đây coi cái gì vậy Tím bầm Không thấy à Mở không ra luôn <laughs> Bà vợ nói tới nhà thờ đánh nhau à Không Đánh lộn á Đâu có lộn Nếu nó đánh là trúng không mà Không có lộn Mà đứa nào đánh Đàn bà đánh Sao kỳ vậy anh về người ta nó không tại cái lỗi ông cha Ô, ông cha làm gì kìa thì đó quỳ mấy bà thì mặc áo dài mỏng ơi là mỏng thì kệ nó nó mỏng kệ nó anh làm gì anh đâu có làm gì đâu nhưng mà tại ông cha cứ bắt đứng lên quỳ xuống đứng lên ngồi xuống thì cái áo nó mỏng nó kẹt ở giữa hai cái núi mà anh quỳ đó thì nó trước mặt anh cho nên nó khó chịu anh thò tay anh kéo ra nó quay lại nó đấm cho cái đùng anh đỡ kịp bà vợ nghĩ chồng mình khôn thật cho nên thôi đơn sơ quá nó cái bà nói lấy nước nóng pha muối em đắp cho anh nghe lời em dặn anh có ngắm nhìn gì thì kệ anh anh có trách nhiệm với chúa em không cấm nhưng từ nay phải nghe lời em nè nghe nè chuyện người ta đừng xía vô muốn ngó thì ngó lặp lại ông chồng nó ừ em dặn cũng thấy khôn ngoan chuyện người ta anh sẽ không xía vô rồi tuần sau đi lễ con mắt còn lại xanh lè bà vợ nói gì kỳ vậy ai đánh à, không biết nhưng mà ai đàn bà ồ nữa anh làm sao vậy cũng tại ông cha ác ôn cứ bắt đứng lên ngồi xuống nó cũng kẹt trên cái áo nó kẹt giữa hai cái núi thằng kế bên kéo ra thằng kế bên kéo ra rồi nó đánh cho anh à quá thằng kế bên kéo ra nó chưa kịp đánh thì anh nói vợ tao dặn chuyện người ta đừng có xía vô anh đẩy vô lại nó mới đánh chắc không ai mà khờ đến vậy đâu nhưng mà nói để cho vui đó dạ, dạ có một ông người hoa xuống tới vĩnh long lúc mới rời quê hương sang việt nam thì đi lượm ve chai rất kiên nhẫn rồi bán ve chai rồi có được hai ba gánh ve chai có những người cộng tác với mình về rồi lần lần thầm một cái sân ve chai rồi có tiền bỏ nghề ve chai sắm một chiếc xe hủ tiếu rồi từ một xe hủ tiếu ra hai xe ba xe rồi có một căn nhà ở trong phố rồi từ một căn nhà thành hai căn ba căn thành nguyên dãy phố lúc đó thấy an tâm rồi mới nhìn lại mình lam lũ một đời không được đi học bây giờ thằng con nó 11 tuổi cho nó đi học ông thầy nổi tiếng ở ngay trong phố đó với ý đồ nó học cái gì về mình trả bài nó là mình học đúng quá đi tại vì rất nhiều người hoa nói giỏi nhưng chữ viết không bao nhiêu cái thằng con đi học ngày đầu rất thông minh quý vị Ông thầy thấy nó cũng thông minh Ông dạy 4 năm đứa rồi Lấy cái bút lông ra tập sử dụng Này các trò viết chữ thứ nhất Có 7 nét là chữ ngã Ngã Có 7 nét Viết đi Mấy đứa nhỏ bắt trước Cái thằng con của cái ông đó vẽ viết đẹp nhất Chữ ngã Ông thầy đến nói à Mày sẽ hữu lét là, là viết rất giỏi Nói tiếng Quảng Đông lắm Vậy mày có biết là cái gì không? Thằng con ngó lên Dạ tôi thầy không biết Đây nè chữ này là ngộ Là tao Là thầy mày Nhớ chưa? Tao là thầy mày Chữ ngộ đó Con nói biết rồi Giờ thứ hai viết chữ nị Nhân vật thứ nhị Nó viết cũng đẹp nữa Ông thầy tới hỏi cái này là cái gì Không biết Cái hồi nãy là ngộ Còn cái này là nị Nị là mày là học trò tao nó gật đầu dễ quá giờ thứ ba viết chữ tha tha nhân đó mà người hoa đọc là tha nó viết cũng đẹp nữa ông thầy hỏi cái này là cái gì không biết ngộ nị cái này là tha ông nói ông nhìn coi có ai không có mặt ở đó ông thấy không có ai có con chó ngoài sân ông nói tha là cái con chó nó ở xa xa đó mày hiểu chưa hiểu đi về trên đường về hiên ngang là vì thầy khen mà Bước vô ngang cửa ông bố trộp lại Mở tập ra coi Hôm nay mày học cái gì Bữa đầu tiên Nó mở ra Ông thầy viết cho mày 10 điểm Chà mày giỏi dữ à Chữ này chữ gì Chữ này là ngộ Mày giỏi Chữ này là ngộ là cái gì Là tao là thầy mày Ông bố hơi tức nhưng mà nhịn Để con nó mới học có một chữ mà nó làm tàn Rồi chữ này là gì mày Là nỉ Là gì Là mày là học trò tao Ông hơi tức nữa thôi cứ nhịn chữ thứ ba là gì là tha cái nó cũng ngó ngoài sân không có con chó mà dưới bếp có má nó nó nói nó là cái con chó đó đó ông ấy đập cho một trận ông hiểu ba cái chữ đó rồi ông đập cho một trận mày hỗn láo nè mày nghe nè ngộ là tao là cha mày nè nỉ là mày là con tao nè tha là má mày nhớ chưa thằng con khóc rồi nhớ hai giờ chiều vô lớp ông thầy trả bài ngộ là cái gì là tao là cha mày nè nị là cái gì mày là con tao thá là cái gì nó chỉ nghe con chó là má mày kìa đuổi về luôn Dạ thưa tại sao? Tại mình giải sai Mình đem áp dụng cụ thể vào trường hợp đó là mình sai mình chỉ cần nói ngộ là nhân vật thứ nhất là mình chỉ vào mình, tự mình mình xưng. Nị là người đang nói chuyện với mình. Thá là người không có mặt ở đó. Đủ rồi. Ta mình áp dụng vô, tao là cha mày chi trong đó. Có người nói với tôi, sáng nào mà em không hút điếu thuốc, em không có tỉnh. Vậy là tôi mê mê suốt đời à? Tôi đâu hút thuốc không phải mình chỉ trích mấy người hút thuốc nhưng tại vì họ quen tôi không quen đâu có sao tôi hạnh phúc mà đâu hút có người nói sáng tôi phải có một tách cà phê mà để cái muỗng nó đứng được có nghĩa là nó đậm đến vậy đó thì tôi mới tỉnh tôi không uống cà phê tôi cũng không uống bia vì quý vị nào uống bia chết hết ra nghĩa trang thấy mộ bia không thấy không đâu có mộ coca cũng không có mộ rượu <laughs> cho nên ai uống rượu cứ uống nói chơi tập bậy trong các triều đình ngày xưa vua vua đó ông vua hay hoàng đế gọi vợ mình bằng gì hoàng hậu á sai sai luôn sai là tôi nói sai à nghe lại câu hỏi đó ai trả lời trúng đó tại tôi hỏi vua gọi vợ mình bằng gì tôi đâu có hỏi gọi là gì thì bằng miệng ơn sao có người rất tỉnh thức đó vua gọi vợ mình bằng miệng đúng ồ ở đâu có ai cười khúc khích đó ừ. à, có một ông tên ông Martin, 78 tuổi, có vợ có con, con cháu đầy đồng nhưng mà vợ chết. Con bà Rosemary chắc cũng khoảng 70, 73, 72 gì đó tôi không nhớ rõ cũng có chồng, chồng chết cả hai công giáo con cháu cũng đầy cái hai ông bà sát hợp lại với nhau để sống tuổi già thì trong cái nhà nguyện nhỏ nhỏ đó con cháu ở bên này con cháu bà bên này lúc đó cha mai đạo hiền ông ấy thú nhận ông nói mình mới ra lò đâu có biết hết nhất là làm lễ tiếng anh cũng hơi bối rối khi hỏi ba cái câu đó trong quyển sách có dặn cái câu thứ ba tùy trường hợp mà hỏi ông hỏi câu đầu có tự do và đến với nhau mà vậy đó rồi thì ông Martin cũng dép bà kia Rosemary cũng dép tại mệt quá rồi rồi có yêu thương và trôn trọng nhau dép dép có chấp nhận con cái mà Chúa sẽ ban và giáo dục chúng ông này đâu có nghe gì đâu dép bà kia bà lườm cha hiền vậy nè rồi bà trả lời not applicable rồi bà chỉ vô ngực too old con cháu nó thảy nón lên nó mừng á tùy trường hợp nó đâu có hỏi câu đó được phải không đây có câu chuyện cũng tức cười một chàng trai có một bà mẹ rất khó tính thì anh đưa cô nào về để giới thiệu với mẹ chắc chắn bà sẽ chê bà ngon ngon ngon ngon cuối cùng anh tìm được một người rất giống mẹ anh cả vóc dáng tướng đi giọng nói tính tình thì mình không biết nhưng mà giống lắm dẫn về cái bà chịu liền <laughs> nói này được á con nhưng khi ảnh dẫn cái cô đó tới bố ảnh ông bố nhìn nhìn nói mày tao đã có một cái gần chết bây giờ mày đem một cái photocopy về nữa à <laughs> chuyện không có thật nhưng mà nó nó vui vui ở chỗ là sao mà nhìn nhau giống như những object chứ không phải những subject mình đối xử người kia như đồ vật chứ không phải đối kia đối xử người kia như một nhân vật mà mình yêu thương để tôi ra đề chút thấy căng thẳng sắp tới giờ nghỉ nghỉ mấy phút nhưng tôi kể một chuyện vui <clears throat> nó không có dính vô cái đề tài này <clears throat> thưa quý vị tôi ờ, khi tôi đi ờ, lái xe ở bên bên úc đó thì tôi nhớ câu chuyện có một đức cha ở dưới cái giáo phận ở dưới miền nam chỗ tôi ở cách 300 cây số ông ấy thân với đức tổng giáo mục của tụi tôi hai đức cha thân nhau ngày thứ bảy ông lái xe lên ăn trưa thứ bảy với đức tổng giáo mục của mình hai ông nói chuyện rồi cái cell phone bên này gọi cái cell phone nó reo ông nhắc lên ông cha quản hạt ở dưới đó nhắc thưa đức cha 4 giờ đức cha có thêm sức cho hai hai trong đứa nhỏ của ba trường học quýnh lên lúc đó một giờ trưa rồi mà ba trăm cây số mà 4 giờ phải có mặt ôi trọng chạy đã lắm đường thẳng minh mông chạy vùng đó trồng lúa mì không có kangaroo nó nhảy ra chạy qua cái đồi xe cảnh sát chớp đèn kể như một ngày đen tối rồi đang chạy quá mức rồi người ta chạy cho chạy 110 cây số giờ ở bên nó tính cây số họ có chạy tới trăm sáu rồi cái ông táp vô ngồi im Hồi hộp Cảnh sát rất lịch sự tới chào Quay kiếm xuống Cho coi bằng lái Bằng lái thì tốt Ông ấy mặc áo có gì có thánh giá đồ đầy đủ đó Cho nên để lấy lòng người cảnh sát đó Ông nói Officer Am I driving too fast? Rồi ngồi đợi Anh kia tỉnh mơ vừa viết vừa nói No, no Bishop, no You are flying a little slow Ông bay hơi chậm thôi Rồi nó ghi miếng giấy Nó xé, nó đưa thì thôi kết cha rồi Thôi bỏ túi đừng có thèm đọc Tại ở bên đó tuần sau mới đi nộp tiền phạt Nó không trừ điểm làm ai đó Hết vui Cả buổi lễ thêm sức Mày cứ nhớ tôi miếng giấy trong túi Tội nghiệp con nít bị, bị Nó bị ảnh hưởng Nó vô tội Lễ xong mừng cửa đi vô phòng Mặc áo mới rút miếng giấy ra Thấy anh chàng đó để Xin đọc cho gia đình con Một chuỗi mân côi <laughs> Tụi tôi hỏi Đức cha có đọc không Tao đọc năm chuỗi cho nó luôn <laughs> Mà là chuyện có thật mới tức cười <laughs> à, Thưa quý vị Ý tôi nói như vậy là Tôi lấy cái câu chuyện đó để nói Có khi cha mẹ có chuyện buồn ở chỗ nào rồi con cái thành nạn nhân tôi nghiệp tụi nó thấy không làm sao mà rời chỗ làm thì tất cả mọi chuyện để lại ở đó khó lắm mình thường có cái cái du di của mình đó cái mình mang về mình mang về thì người nhà đáng thương tội nghiệp Vậy để trả lời cái câu trong đời sống hôn nhân hay trong tình yêu ai đi tìm ai thì tôi trả lời rất đơn sơ ai yêu trước thì đi tìm trước <laughs> đâu chối cãi được thưa quý vị đúng không kẻ chưa yêu thì lấy gì đi tìm vô tư tôi gọi là vô tư mấy bác mà có ở tù đó nhớ chuyện vô tư đó có nhóm người ta có thăm nuôi mấy mồ côi như tụi tôi đi rồi đi ngó ngó thôi kiếm cào cào châu chấu đồ ăn cũng có mấy thằng liều lắm đi ngang chỗ mấy anh với anh thăm nuôi đang ngồi ăn cái ai kêu tôi đó đâu ai kêu nó đâu cái nó ngồi xuống mà giờ không lẽ đuổi mấy người kia nó ờ ừ, mày vô tư ghê cái câu hay đó ai kêu tôi đó thật dễ thương nghe hoài à thế nào không có người hỏi tôi không có nói câu đó không nói không tôi chưa dám nói nam và nữ tính theo thành phần bất phân bên nào đi tìm trước nhiều hơn Trời. dạ thưa đúng tiếng anh nó nói men are hunters đàn ông là thợ săn mắt rất tinh lái xe và chơi bên góc đường bên kia có một bóng hồng là thấy rồi nhưng nếu có vợ ngồi đó thì thấy sơ sơ thôi đàn ông sống bởi yêu bằng mắt đàn bà sống bởi yêu bằng tai ai cũng biết hết á thấy chưa đàn ông sống mà yêu bằng mắt mà <laughs> hay làm bộ mù vợ hỏi anh có thấy gì không thấy gì đâu cỏ xong sau nó lên tới đây rồi vượt đèn đỏ thường cảnh sát hỏi có thấy gì không nó xếp không thấy vậy đó, đó. mấy bà rất thính tai nhưng hay giả điếc giả điếc trong hai trường hợp thường thấy nhất là trường hợp nào khi người ta chia việc á lễ lạc xong người ta chia cho lao cái hàng lan này không thấy làm hỏi sao không thấy làm em có nghe gì đâu nhưng không bằng những lần người ta khen người ta khen nó trời ơi mà cái áo dài đâu đẹp vậy chị nói gì <laughs> để người ta khen lại lần nữa <laughs> thôi nghiệp thiện <clears throat> thật đúng sự đúng như một một số người trả lời mấy ông và các anh đi tìm trước mà trong thiên nhiên cũng vậy quý vị ơi cánh bướm con ong nó đi tìm cái nhụy hoa chứ đâu có cái cái hoa nào bay bay bay bay bay đi tìm con bướm vậy mà trên thực tế cũng có một số trường hợp các bà đi chài mồi ta không có tránh được cái đó ta cũng biết nhưng tính đa số thì các ông chủ động trong việc đi tìm nhưng mà để trả lời cái câu hỏi ai tìm ai trong gia đình tôi sẽ trả lời chung ngôn ngữ ngoại giao ai yêu nhiều thì đi tìm trước ai yêu trước thì đi tìm trước như vậy đối với chúa chúa có trước yêu mình trước cho nên chúa tìm mình trước ngày hôm nay là ngồi ở phi trường houston tôi thấy có bà mẹ chắc là người nam mỹ có một đứa bé lững chững bà làm cái nài đây như con ngựa vậy đó có sợi dây nữa mà nó cứ lôi bà đi nó không cần biết nó đi đâu bà phải đi theo một chút bà thả tay nó ra để lấy cái gì đó cái nó đi nó kéo cái dây đi tôi đi nhanh lắm nó đâu cần biết nó đi đâu mẹ nó phải đi tìm cái mình ngồi mình nghĩ đúng rồi trong cuộc đời mình cứ lầm lũi lầm lũi đi là chúa cấp công đi tìm tôi nghe thiệt mà đúng là hãy ai yêu nhiều thì đi tìm nhiều ai yêu trước đi tìm trước cái câu trả lời trước khi sang phần 2 và nghỉ mấy phút tôi kể chuyện có một người cà lâm nếu ở đây có ai bị cái bệnh cà lâm xin tha cho tôi có người cà lâm anh đẹp trai lắm đẹp hơn anh này nhiều cao ráo nhưng mà lỡ bị cà lâm rồi nhìn thấy con cô mới dọn về bán tạp hóa ở cái xóm của anh đó, đẹp kinh khủng thơm như muối nít vậy ừ. anh muốn tỏ tình nhưng mà anh mà nói cả lâm nó chê thế là sáng anh đi xuống anh đi ngang cái quán anh cầm cái chai không anh đi đó cái chút anh trở về vậy thôi buổi sáng làm nhiêu đó thôi tỏ tình đó à, ngày thứ hai ngày thứ ba tới ngày thứ năm cổ thắc mắc thầy thấy hoài à anh chết chết chết chết chết chết cha rồi nó nó nó hỏi nó hỏi thì phải trả lời anh làm chuyện gì vô duyên vậy sáng nào cũng xách cái chai không đi ra đi vô vậy cô cô cô cô đánh đánh bằng chữ chai đi có hiểu hiểu không kêu đánh vần chữ chai sau 30 tháng 4 75 ngày xưa mình đánh vần CHA chai y chai còn bây giờ thì chờ ai chai tức là hỏi cô ấy có chờ ai không xách cái chai đi để hỏi cô có chờ ai không có tìm ai có chờ ai không rồi đi về thấy khoái mình tỏ tình được rồi chắc nó hiểu hôm sau đi ra không thấy nàng mà thấy mẹ nàng đứng vậy rồi chết cha rồi chắc là nó biết cái nguy cơ rồi nhưng mà đi về đi về nhìn lên cửa sổ trên ban công nó có trái chanh tức là chờ anh tỏ tình tế nhị đó nhưng mà không không có vui bằng một anh cà lâm mà thương một cô bán bánh mì bánh mì thịt đó cũng mới dọn về sáng nghe anh xuống mặc đồ đẹp lắm anh chỉ mà nè bánh mì nè ha anh không có nói ba tê đồ chua hành rồi vậy cái rồi trả tiền mua hai ba tuần với cái cô đó con nết rồi à. thấy người đẹp trai mà không nói nữa là rất là lịch sự rồi cái cái ngày đó cổ nói anh rồi cái chật chật chật chật nó hỏi anh mua hoài không thấy xịt xì dầu anh nói đi tụi em xịt cho anh để anh về anh khỏi mất công có không có cô xịt xịt xịt xịt xịt xịt xịt một chút thôi là ngập hết trong đó rồi tôi kể cái đó ở trong cái buổi tĩnh tâm bên cộng đoàn tôi con nít nó nhao nhao lên phản đối nói cha nó tục tụi con mà nói một chữ xịt thôi là bị quánh rồi dạ thưa quý ông bà đứng lên và đi ra đi tìm cái chỗ nào không ai thấy ai á có câu chuyện sau đây hai vợ chồng có đứa con gửi nhà trẻ thì nó ở bán trú quý vị biết là buổi trưa nó ăn cơm ở đó 4 giờ chiều thì nó về sáng ông chở nó đi 4 giờ chiều ông tan sở ghé chở nó về hôm đó ông ấy nói với vợ chiều nay anh họp 6 giờ mới về 4 giờ em lấy xe ra nhà trẻ đón đứa bé bà vợ đi ra đón thì cô giáo có cái băng ngồi với mấy em nhỏ để giữ nó chừng nào gia đình tới mấy đứa nhỏ nó nói mẹ con hay bố con tới thì cô giáo dắt ra trao tận tay gia đình cái cách làm đó rất hay rồi thì cái bà này bà tới thì cô giáo dắt con bà ra bà thấy cô giáo cũng xinh mà nếu mình nịnh cô giáo một chút thì cô thương con mình chứ có mất mát gì đâu cho nên dắt ra cái con cô dắt con ra con vòng tay lại cảm ơn cô đi con cái đứa bé nó nói con cảm ơn cô bà mát ruột lắm trước khi đi nói con khoanh tay lại ạ à cô một cái đi cái nó khoanh tay nó ạ à. nó cúi xuống hơi sâu cái túi cái quai của cái túi tuột ra Thế là cô giáo ngồi xuống để mang lên cho nó Thì mặt của cô gần cái mặt em bé Bà này đánh bạo nó Con thơm con cái đi Cái nó là hồng Bà này nói thưa cô Mà mày không biết thơm là gì biết Sao mày không thơm con cái Không Cái cô giáo đứng lên cười Chắc nó mắc cỡ Cái nó nói không Con không thơm được Thôi cấm xin lỗi cô Nó dở trứng rồi để tôi chở nó về Bà chở nó về tới chỗ đèn xanh đèn đỏ Nó ngồi cái yên mét trước đó Tại sao mày ạ à cô thì ạ à? Nó nói ạ à được Tại sao mày cảm ơn cô thì mày cảm ơn Cảm ơn cũng dễ Tại sao mày không thơm Mày có biết thơm không? Nó nó biết là hôn đó Tại hôm trước con thấy bố mới tính hôn tôi Cổ tác một cái quá trời Bây giờ nó ngu sao mà nó đút mặt vô nó hôn trẻ con hỏi nó là ra nhiều chuyện lắm câu chuyện tôi sắp kể là của Soren Kierkegaard được tôi xào nấu lại theo ngôn ngữ Á Đông nghe câu chuyện này để thấy nó vui vui <clears throat> tụi tôi làm nhà tập ở Nha Trang nhà tập thì gắt lắm 9 giờ rưỡi tối là tắt đèn thì cũng lén lén xin người nhà gửi cái đèn pin để hãy mê đọc cái gì đó thì trùm mền lại đọc phạm luật đấy <laughs> nhưng mà làm vậy thấy vui nhất là mình đọc sách thi, thiên liêng truyện thiên liêng mà chắc là không có lỗi đâu tôi lục được cuốn truyện đó nó mỏng của Soren Kierkegaard tôi đọc ông nói thế này ở một vương quốc thời trung cổ có một vị hoàng đế rất yêu thương dân chúng. Thường thường mấy vị hoàng đế ở bên Á Châu của mình nếu là một người đạo đức nhân hậu thì người ta gọi là quang minh chính đại. Bốn chữ khắc ở cửa ngọ môn Huế đó, quang minh chính đại.